Xin chào cả nhà, xin chào tất cả quan giai ạ. À. Thì hôm nay mình xin trích bài phỏng vấn của Kiwi đối với Gap vào ngày hôm nay nhé. Một số thông tin cập nhật về Gap Canal Quốc của ngày hôm nay ạ. À. Kiwi hỏi, giống như những chiếc đồng hồ Longines mà bạn chụp hình cùng ngày hôm nay, nó được gọi là Spirit, truyền tải bản lĩnh hay tinh thần của người tiên phong. Vậy với Gap, với chính bản thân mình thì bạn nghĩ thế nào về bản lĩnh của một diễn viên? sắp trả lời rằng là sự quyết tâm ạ. Mỗi lần mà em làm việc, em luôn cố gắng làm việc hết sức mình. Vậy thì em sẽ không phải ngồi lại và hối tiếc sau đó rằng tại sao chúng ta lại không làm như vậy ngày hôm đó? Tại sao chúng ta đã không làm nó tốt hơn nữa? Nếu chúng ta làm tốt nhất khả năng của mình một lần và mãi mãi thì chúng ta sẽ không phải quay lại để hối tiếc về nó vào sau này. Câu hỏi rằng trong 10 hoặc 20 năm tới bạn muốn mọi người sẽ nhớ đến Rap quốc như thế nào? Rất trả lời rằng em muốn được nhìn nhận như là một diễn viên có thực lực bởi vì em quyết tâm làm mọi công việc mà em nhận được một cách hết mình. Em không muốn mọi người nhớ đến em chỉ từ một vai diễn nào đó hoặc chỉ từ một câu chuyện. Em muốn mọi người khi mà họ nghĩ đến Rap Ghana quốc thì sẽ nhớ tới rằng người này đã diễn rất tốt nhé. Kiwi, động lực cho công việc của bạn là gì? Trước hết là là gia đình ạ, à, bởi vì gần đây do bùng phát Covid-19, việc kinh doanh gia đình có thể không còn được khởi sắc như trước nữa. Thực tế là đã sụt giảm đi rất nhiều. Việc kinh doanh của gia đình em là tạo ra những cái táp để gắn hành lý cho máy bay và khi mà không có ai bay nữa thì thu nhập của gia đình sẽ đi xuống. Đó là lý do tại sao em làm việc rất nhiều. Với những việc mà em làm thì em có thể kiếm tiền để giúp gia đình mình. Kiwi hỏi nếu bạn có thể thử thách bản thân mình, vậy vai diễn nào mà bạn sẽ muốn đóng? Rap trả lời rằng em muốn thử phim hành động mà như kiểu điệp viên 007 Jim Bond, chắc sẽ vui lắm. Rivi hỏi vào một ngày tồi tệ bạn đã bao giờ nghĩ tới việc dừng diễn xuất hay chưa? Rap trả lời rằng em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ dừng lại, nhưng có đôi lúc em chỉ là muốn không phải đi làm nữa, bởi vì em cảm thấy rất mệt mỏi khi em đi quay series phải dậy từ lúc 5 giờ sáng và bọn em phải tới địa điểm lúc 6 giờ, còn lại quay cho đến tận 10 giờ tối. Thỉnh thoảng phải mất đến vài ngày để hoàn thành một cảnh quay, thế là bọn em phải quay vòng như vậy trong suốt 2 đến 3 ngày. Thế nên chuyện đó rất mệt mỏi, có đôi khi em đã nghĩ rằng em cần được nghỉ ngơi, em mệt mỏi và em chỉ muốn đi ngủ thôi. Rivi hỏi rằng, là một fan của Chelsea, bạn muốn nhắn gửi gì đến cho những người đang cổ vũ cho Chelsea? Rách trả lời rằng gần đây thì tình hình đội bóng cũng tốt lên rồi. Các cầu thủ đang dần thích nghi với nhau ạ. À. Nếu Chelsea mà có màn biểu diễn không tốt thì cũng xin bỏ qua cho các cầu thủ nhé. Đừng la mắng họ nhiều quá ạ. À. Vâng thì một vài thông tin cập nhật từ Rap Canavot cho đến phỏng vấn của GV ạ. À. Đến đây thì mình xin tạm dừng ờ, chuyên mục của ngày hôm nay nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Chúc cả nhà một ngày nhiều năng lượng ạ. À. Xin tạm biệt.